Thank you. Bài hát này được chơi ở giọng la trưởng với tốc độ bản thu là 158. Ngoài ra mình có để ý một số video chơi live của Ngọt Ben thì họ chơi live ở tốc độ 155. Và có một bản cover của Mazut được chơi khá là chậm, chậm hơn rất là nhiều so với bản gốc ở tốc độ 132 và chơi ở giọng đô trưởng. Thì mình thấy phiên bản chơi chậm này nó rất là hay và nó cũng có mang một cái màu sắc riêng. Bài hát này được chơi ở nhịp 34 có 3 phách trong một ô nhịp. Mỗi phách là một nốt đen, phách số 1 mạnh và hai phách sau là phách nhẹ. Đối với bài hát em dạo này thì nhịp 34 ở đây được sử dụng hoàn toàn căn bản. Khi đó chúng ta sẽ nhấn vách một mạnh và nếu đọc lên thì mình cũng có thể đọc là bùm chát chát bùm chát chát không cần biết là các bạn chơi vào dây nào hay là chơi gảy thứ tự dây ra sao chỉ cần chúng ta chơi ba phách đúng theo độ mạnh nhẹ của nó và có một tiết điệu cơ bản mình thường sử dụng cho nhịp 34 là mình sẽ gảy P Ima Ima P Ima Ima P ở đây là mình sẽ gảy vào dây bass Ima là gảy 3 dây cùng một lúc thì đối với bài này có đoạn mình gảy 3 giây 234 có đoạn thì mình lại gảy 3 dây 123 Thank you. Mẹo số 1 là đôi khi các bạn không kịp chuyển theo những thế bấm mà mình đã đưa ra trong bài này thì các bạn có thể sử dụng những thế bấm thay thế cho nó như sau. Mẹo số 2 thì mình cũng đã vừa mới trình bày ở trước rồi. Các bạn không bắt buộc phải gảy chính xác từng giây. Điều quan trọng các bạn chỉ cần làm sao để có thể giữ được đúng tốc độ, đúng nhịp và đúng sắc thái của các phách mạnh nhẹ của nhịp 3-4 là được rồi.